Rồi xin chào tất cả các em. Hôm nay thì chúng ta sẽ ờ, chuyển sang tiếp cái bài toán về tiệm cận chứa tham số. Ở ờ, cái bài 4.1 thì em đã nắm được như thế nào là tiệm cận cũng như là cái cách tìm những cái đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của cái hàng không chứa tham số. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm những cái bài toán khó hơn nhá, đó là chứa tham số. Vậy thì để đơn giản cho các em thì thầy sẽ chia cái này ra thành ờ, những cái bài toán nhỏ để cho chúng ta sẽ dễ tiếp thu hơn. Các em video này cái bài toán đầu tiên này, bài toán số 1 cái tần số một đó là nó yêu cầu là tìm cái điều kiện nhé tìm cái điều kiện để cái hàm số bậc nhất trên bậc nhất là y bằng ax cộng b trên cx cộng d có tiếp cận à, có tiếp cận đứng có tiếp cận đứng thế thì ở đây là để các cái tiếp cận đứng nhất chứ còn hàm bậc nhất trên bậc nhất này thì à, luôn có tiếp cận ngang mặc dù nó có thể triệt tiêu đi chăng nữa thì y bằng hàm số nó có tiệm cận ngang là chính nó nhé nếu mà theo định nghĩa sách giáo khoa của cái ờ, chương trình Việt Nam thế thì bây giờ chúng ta quan tâm là tìm điều kiện để cái hàm số này có tiệm cận đứng thì tiệm cận đứng nó là cái thằng mà làm cho mẫu bằng không đúng không và không bị triệt tiêu về tử vậy thì mẫu ở đây là cx cộng d bằng không thì em sẽ có là trừ c trên d nó không bị triệt tiêu với trên tử nghĩa là thay trừ d trên c vào trên tử nó phải khác gì nhỉ khác không nhá dạ. được chưa nhỉ như vậy là các em sẽ có cái ờ, phương pháp xử lý của cái bài toán này như sau đó là nếu mà yêu cầu của bài toán khi và chỉ khi này các em sẽ thay cái trừ d trên c hay là cách khác là cái ax cộng b nhé cái tử sẽ không có nghiệm không có nghiệm là trừ d trên c Đấy. cái này nó không có nghiệm là trừ d trên c tức là các em sẽ có điều kiện là gì các em sẽ thay trừ d trên c ở đây như vậy ta sẽ được là a nhân với trừ d trên c cộng với b cái này là phải khác không được chưa nhỉ vậy thì em quy đồng quy đồng thì trên này nó sẽ là trừ ad cộng bc thì đổi dấu lại là ad trừ bc chia cho c Đấy, đổi dấu lại nhé khác không như vậy là các em sẽ có cái điều kiện này đúng không như vậy thì mình có thể tách ra thành hai cái tương đương tương đương là ad trừ bc khác không nhé và c thì nhỉ c cũng phải khác không à, các em có hai cái điều kiện như vậy ok nhỉ bây giờ chúng ta sẽ đi xét thì ví dụ nhá ví dụ số 1 ví dụ số 1 chẳng hạn như là yêu cầu là tìm m ờ, tìm m ờ, để y bằng uh, xem nào 2 x cộng với m trên x trừ đi m trên x trừ đi m là có điểm tận đứng nhá có điểm tận đứng chúng ta giải quyết bài toán này thế thì ờ, bài toán này thì nói chung là rất là dễ nhá có tiệm cận đứng thì chúng ta thấy rằng là yêu cầu bài toán này nó sẽ tương đương yêu cầu bài toán này nó sẽ tương đương thì uh, ờ, diễn mẫu này có nghiệm là gì nhỉ nghiệm là x bằng m như vậy m thay vào trên tử thì chúng ta sẽ có là 2m cộng với m cái này phải khác không hệ số của cái thằng x ở bên dưới hệ số của thằng x ở bên dưới là một thì luôn khác không rồi một luôn khác không chứng tỏ luôn thỏa mãn không như vậy chỗ này các em chỉ cần điều kiện là mở các thông như vậy là ok vậy nếu mở các không thì thằng này nó sẽ có cái đường tiếp cận đứng vậy thì bài toán này nó có thể kết hợp với tiếp cận ngang tức là tìm m để đồ thị hàm số có một tiếp cận đứng và một tiếp cận ngang thì nó vẫn là điều kiện này các em nhé nó vẫn là điều kiện này còn nếu mà tìm m để đồ thị hàm số có đúng một tiếp cận có đúng một tiếp cận thì lúc đó thì cái thằng này là luôn có cái đường tiếp cận ngang rồi nên nếu mà muốn có mua được tiệm cận thôi thì lúc đó là cái hàng này nó sẽ phải bằng không hàng này sẽ phải bằng không nhá Đấy, có một đường tiệm cận thì lúc đó là m nó sẽ phải bằng không vì m bằng không thì y bằng hai x trên x là y bằng hai y bằng hai thì có đường tiệm cận ngang bằng chính nó nhá được chưa đấy là cái ví dụ đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái ví dụ số 2 tìm m để tiện dẫn đứng của cái đồ thị hàm số y bằng x cộng 1 trên 2x cộng m đi qua điểm a có tọa độ là 12 như vậy ở đây là nó sẽ thêm một cái sự kiện nữa là cái đường tiệm cận đứng đi qua cái điểm A của cộng một hai vậy thì khi xử lý cái bài toán này đầu tiên là các em phải tìm điều kiện để nó có tiệm cận đứng ra nhá đầu tiên là phải tìm điều kiện để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng thì tiệm cận đứng thì khi mà chỉ khi em nhớ nhá tiệm cận đứng ở đây là trừ m trên hai em hai vào trên tử này ở dưới mẫu em giải được x gì bằng trừ m trên hai em hai vào trên tử là trừ m trên hai cộng với một nó phải khác không như vậy là m chuyển biến sang là m khác hai m khác hai thì cái thằng này nó sẽ có tiệm cận đứng nhá khi đó thì tiệm cận đứng nó sẽ là khi đó cái đường tiệm cận đứng nó sẽ là đây chính là dưới mẫu đúng không là x gì bằng trừ m trên hai cái đường điện đứng này nó sẽ thỏa mãn thêm một cái điều kiện nữa đó là nó đi qua điểm A nó đi qua điểm A có tọa độ là 12 đi qua điểm A có tọa độ 42 thì mình sẽ thay cái tọa độ điểm A vào phương trình đường tiệm cận đứng khi điểm A thì x là bằng 1, y bằng 2 thì mình thay vào đây tiệm cận đứng nó có một x thôi do vậy thì các em sẽ suy ra x ở chỗ này là xa bằng 1 thay vào nhé như vậy là 1 bằng trừ m trên 2 vậy thì các em sẽ giải ra được m bằng này, m bằng âm 2 rõ ràng là m bằng âm 2 thỏa mãn điều kiện là khác hai ở trên đúng không do vậy thì m bằng trừ 2 như vậy nó sẽ thỏa mãn nhé đó thì đây là cái bài toán về việc đứng ở cái dạng đầu tiên thì các em cần phải chú ý được chưa bây giờ thầy trò mình sẽ cùng chuyển sang cái bài toán số 2 bài toán số 2 bài toán số 2 đó là nó cho cái hàm số y bằng a trên đấy, fx đi a trên fx y bằng a trên fx bây giờ tìm điều kiện để tìm điều kiện để đồ thị hàm số có n điểm cận đứng tìm điều kiện để đồ thị hàm số có n điểm cận đứng n có thể bằng một có thể bằng không có thể bằng một có thể bằng hai có thể bằng ba vân vân nhé đấy vậy thì bài toán này chúng ta xử lý như thế nào thì bây giờ nắm về cái đường điện cận đứng thì các em biết rằng là gì nhỉ mình sẽ giải nghiệm là dưới mẫu sau đó thay trên tử nếu mà trên tử mà khác không thì kết luận đó là điện cận đứng luôn thế thì ở đây trên tử thì thầy đã cho a thì nó là một cái hằng số rồi thầy cho a là một hằng số rồi do vậy thì số điện cận đứng nó chính là bằng số nghiệm của cái phương trình f x bằng gì nhỉ f bằng không do vậy thì bây giờ chuyển về cái bài toán là biện luận cái nghiệm của phương trình f x bằng không là các em sẽ ra được cái bài toán này vậy thì phương pháp nhé phương pháp các em chú ý này là số tiệm cận đứng số tiệm cận đứng thì bằng số nghiệm của cái phương trình bằng số liệu của cái phương trình fx bằng không như vậy em chỉ cần đi biện luận cái nghiệm của phương trình fx bằng không là ok đúng không thế thì ờ, đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi biện luận cái phương trình là fx bằng không đi biện luận phương trình này thì các em sẽ làm gì nhỉ đấy, các em sẽ tùy thuộc vào cái phương trình các em biện luận nó có thể là phương trình bậc hai nó có thể là phương trình bậc ba hoặc là phương trình nào cũng được thì nó sẽ căn cứ vào những kiến thức ở lớp dưới thì các em sẽ đi xử lý thôi đó ờ, bên cạnh đó thì nếu mà cái bài toán này nó kết hợp thêm cái tiệm cận ngang thì em nhớ là nếu a là hàm số mà dưới mẫu là fx thì bậc ở trên tử nhỏ hơn bậc dưới mẫu thì cái đồ thị hàm số này luôn có một điểm cận đứng đó chính là y bằng không vậy thì nếu nó hỏi là tìm để nó có n tiếp cận nó không có chữ ứng thì lúc đó là số tiếp cận các em sẽ cộng thêm một cộng thêm một đó chính là của cái tiệm cận ngang được chưa nhỉ bây giờ để xem xét một cái ví dụ nhé đây ví dụ số 1 này được gọi là tìm m thì m để đồ thị hàm số y bằng uh, ờ, 2 trên x bình phương trừ đi 2mx cộng với 3m Đấy, có hai điểm cận đứng tìm điều kiện để thằng này là có hai điểm cận đứng vậy bây giờ chúng ta giải quyết như thế nào thế thì như thầy đã phân tích đúng không đó là trên tử nó bằng hai nó luôn khác không rồi nên để có hai tiếp cận đứng thì cái mẫu này nó sẽ phải có hai nghiệm phân biệt như vậy là yêu cầu của bài toán khi và chỉ khi x bình phương trừ đi 2mx cộng với lại 3m bằng không có hai nghiệm phân biệt có hai nghiệm phân biệt thì khi đó thì chúng ta chỉ cần cái điều kiện là delta phẩy đúng không delta phẩy thì nó sẽ bằng này đây là m bình phương trừ đi 3m chỗ này là lớn hơn không nên 8 thể mà lớn hơn không thì các sẽ tương đương chỗ này là m nó sẽ lớn hơn 3 hoặc là m nhỏ hơn nhỏ hơn không như vậy là cái này nó sẽ có hai điều kiện cần đứng nhá đây thì xét thêm một cái ví dụ nữa Đấy, ví, dụ, à, ví dụ số 2 đúng không ví dụ số 2 đó là tìm m tìm m để y bằng tìm m để y bằng chỗ này là x bình phương cộng với 2 trên x trừ 1 nhân với x bình trừ y 2 x cộng m Đấy, có ba tiệm cần đứng tìm m để cái đồ thị hàm số này có ba cái đường tiệm cận đứng vậy thì chúng ta xử lý như thế nào thì ở đây một số bạn đã bị cái cái lửa chỗ này đó là cái tử người ta cho ghi nhiễu một chút nhiễu ở đây tức là cái tử nó cho x bình phương cộng với hai tự nhiên lại lăn lăn ở chỗ đó thì thực chất nó vẫn là cái dạng này thôi bởi vì sao bởi vì x xì bình phương thì luôn lớn hơn hoặc bằng không cộng thêm hai thì luôn lớn hơn hoặc bằng hai như vậy thì nó sẽ luôn lớn bằng hai chứng tỏ là cái tử này luôn khác không chính vì cái tử luôn khác không nhé chính vì cái tử luôn khác không do vậy thì số đường điểm cận đứng nó bằng số nghiệm của cái phương trình gì nhỉ? chính là nghiệm của cái phương trình mẫu bằng không nhá nên đấy nên số tiệm cận đứng thì nó bằng số nghiệm của mẫu nha số nghiệm của mẫu số nghiệm của mẫu mà ở đây nó hỏi là tìm m để có ba đường tiêu cận đường như vậy nó sẽ khi và chỉ khi này là x trừ y một nhân với lại x bình phương trừ đi hai x cộng m thằng này bằng không là có ba tiêu cận đường nha có ba tiêu cận đường thì khi đấy chúng ta sẽ tương đương hoặc là x bằng một hoặc là x bình phương trừ đi hai x cộng m bằng không đấy cái phương trình này là có ba điểm à, có bán nghiệm dừa ra nha, có ba nghiệm phân điểm đấy cái hệ này cũng phải có ba nghiệm phân điểm thế thì cái hệ này mà muốn có ba nghiệm phân biệt thì cái phương trình dưới này, này là cái phương trình sao nó sẽ phải có hai nghiệm phân biệt khác mấy nhỉ khác một đúng không nên tương đương là cái sao có hai nghiệm phân biệt phân biệt này khác một nhá khác một từ đấy chúng ta chuyển hóa ra điều kiện đúng không hai nghiệm phân biệt thì là delta phải bằng một trừ đi m dương nghiệm khác một tức là em đem một em thay vào phương trình này nó phải khác không như vậy là một trừ đi hai cộng với m cái này khác không từ đây chúng ta sẽ giải ra được cái điều kiện của nó nhé một trừ đi m lớn hơn không thì lúc đó em sẽ có là m nhỏ hơn một tiếp chỗ này là m trừ đi một khác không như vậy m khác một rõ ràng là m nhỏ hơn một thì nó bao hàm luôn điều kiện là các một nên các em sẽ tương đương m nhỏ hơn một đấy, xong nhá rồi vâng. như vậy là bài toán số 2 thì đưa chúng ta kết thúc ở đây bây giờ thầy cho mình sẽ cùng chuyển sang tiếp cái bài toán số 3 bài toán số 3 này bài toán số 3 thì ờ, nó sẽ gặp cái loại toán như sau đó là các em sẽ gặp là cho cái hàm số y bằng fx trên gx nhé fx trên gx Đấy, sau đó yêu cầu là biện luận biện luận số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số thì cái bài toán này là nó sẽ tổng quát hơn so với cái bài toán số 2 mà lúc nãy các em được gặp đúng không tức là trên tử này nó chứa x các em ạ vậy thì bản chất của cái việc là tìm tiệm cận đứng thì bây giờ em nhớ lại của bài trước này là mình sẽ giải mẫu bằng không sau đó thay vào trên tử thay vào trên tử nó sẽ xảy ra hai trường hợp một là khác không hai là bằng không nếu mà bằng không thì đó em chuyển sang tính lim luôn tại sao lại tính lim bởi vì bằng không thì nó có thể bị chia tiêu hoặc là chia tiêu không hết chẳng hạn như ở dưới mẫu này là là có một cái nghiệm đơn là x không thì nó sẽ có một nhân tử là x trừ x không trên tử có nghiệm đơn là x ờ, bằng x không thì cũng có một nhân tử là x trừ x không thì lúc đó nó sẽ bị triệt tiêu đi tuy nhiên sẽ có trường hợp ở dưới mẫu là có nghiệm kép nghiệm kép tức là x trừ x không bình phương và trên tử là x trừ x không thì nó vẫn không bị chỉ tiêu vậy thì em cần phải nhớ được lý thuyết khi xử lý bài toán này nhé là số tiệm cận đứng này số tiệm cận đứng thì nó bằng số nghiệm số nghiệm của gx bằng không số nghiệm của gx bằng không tức là bằng số nghiệm của dưới mẫu này được chưa nhỉ đấy và không bị triệt tiêu bởi tử không bị triệt tiêu không bị triệt tiêu bởi tử đấy em lưu ý cái điều đấy nhá không bị triệt tiêu bởi tử rồi thế bây giờ chúng ta sẽ xét một số những cái ờ, ví dụ minh họa cho nó dễ hiểu bây giờ chúng ta xét ví dụ số 1 này một thì có thể làm như sau là tìm m để y bằng x cộng 3 trên x bình cộng 1 x cộng m có 3 đường tiếp cận nhớ là có 3 đường tiếp cận như vậy là nó bao gồm cả đứng và ngang Tiếp cận riêng trong chương trình chúng ta bỏ không cần học nhá không không không cần học tiếp cận riêng như vậy thì em nhận thấy là đầu tiên là chúng ta xét tiếp cận ngang trước thì bậc ở trên tử là bậc một bậc ở dưới mẫu là bậc hai như vậy bậc tử nó là bậc mẫu chứng tỏ nó sẽ có một đường tiếp cận ngang là y bằng không được chưa nhỉ như vậy chúng ta xử lý bài toán này này đầu tiên là các em tính lim của y x tiến tới cộng trừ vô cùng thì nó sẽ bằng không đúng không bậc trên tử nhỏ bậc dưới mẫu thì cái lim đó nó sẽ luôn bằng không từ đó suy ra y bằng không là tiệm cận ngang như vậy là yêu cầu của bài toán nó sẽ chuyển hóa khi nào nhỉ yêu cầu của bài toán khi đó là có ba đường tiệm cận mà có một đường tiệm cận gì nhỉ em có một đường tiệm cận là tiệm cận ngang rồi nó có một đường là tiệm cận ngang rồi như vậy nó sẽ cần là hai đường tiệm cận đứng nữa nữa nhá khi mà chỉ khi đồ thị hàm số là có hai tiệm cận đứng vậy thì cái thằng này có hai điện cận đứng thì em chú ý này số điện cận đứng thì nó bằng số nghiệm ở dưới mẫu không bị triệt tiêu bởi tử mà tử ở đây là chính là x bằng trừ ba thì nó không bị triệt tiêu chứng tỏ là cái x bình cộng 4x cộng m bằng không sẽ có hai nghiệm phân biệt khác trừ gì nhỉ trừ ba đúng không khi mà chỉ khi này là x bình phương cộng với lại 4 x gì cộng với m bằng không có hai nghiệm phân biệt khác trừ ba thế thì thằng này mà có hai nghiệm phân biệt khác trừ ba thì các em sẽ tương đương các em sẽ tương đương là ở đây là bình tính delta phẩy nó sẽ bằng hai bình là bốn trừ m lớn hơn không khác trừ ba nghĩa là mình thay trừ ba vào đây thì nó phải khác không trừ ba mà thay vào đây là bình tương là 9 này trừ ba nhân lên bốn là trừ 12 cộng với m khác không như vậy tương đương là em sẽ được bằng m nhỏ hơn 4 chỗ này là m khác mấy nhỉ à? m khác ba thì đây chính là điều kiện để cái đồ thị hàm số này có ba cái điểm tương ứng được chưa anh em nhỉ ok để cho mình chuyển sang cái ví dụ số 2 ví dụ số 2 thì sẽ có đề bài như sau tìm m để y bằng x cộng 3 trên x bình phương trừ đi 6 x cộng m có hai đường tiếp cận như vậy thì mô típ của bài toán này thì cũng vậy nhưng mà cái số biện luận của nó thì nó thay đổi đi thôi đúng không ờ, một cái góc cạnh khác của cái bài toán này thế thì ờ, đầu tiên là em nhận thấy là gì nhỉ bậc trên tử là bậc một bậc dưới mẫu là bậc hai thì nó luôn có một đường tiếp cận ngang là y bằng không thì lúc mà trình bày thì em cứ biết là tính lim thôi đúng không lim của y x gì tiến tới cộng trừ vô cùng bằng không theo định nghĩa thì em suy ra y bằng không là một tiếp cận ngang như vậy có một tiếp cận ngang rồi mà đề bài hỏi là có hai tiếp cận như vậy là yêu cầu của bài toán bây giờ nó sẽ chuyển hóa thành cái gì là tức là đồ thị hàm số Đấy, có hai đường tiền cận và một tiền cận ngang rồi thì bây giờ là nó sẽ có một đường tiền cận đứng nữa Đấy. mà một đường tiền cận đứng thì lúc đó nó sẽ tương đương ra hai trường hợp một là cái dưới mẫu này có nghiệm kép nhá một là cái dưới mẫu này có nghiệm kép tức là x bình phương trừ đi 6x cộng m bằng không có nghiệm kép nghiệm kép như này một số bạn sẽ thắc mắc là có cần phải khác trừ ba không cả thầy thì các em chú ý là nghiệm kép thì không cần phải khác trừ ba bởi vì cái trừ ba trên tử nó là nghiệm đơn ở dưới mẫu là nghiệm kép nghiệm kép thì nó sẽ không bị triệt tiêu đi đây các em cứ hình dung như chẳng hạn như là uh, x thì cộng ba nhé mà dưới mẫu có nghiệm kép bằng ba ở dưới mẫu mà có nghiệm kép bằng ba thì nó chính là x cộng ba bình phương như vậy rút gọn đi thì nó sẽ bằng là một trên x cộng ba như vậy một trên x cộng ba nó vẫn có cái đường nghiệm được đứng là x bằng trừ ba tức là nó không bị triệt tiêu hết nhá nên dưới mẫu có nghiệm kép và tiểu nghiệm đơn thì dù nó giống đi chăng nữa thì nó vẫn không bị chỉ tiêu rồi do vậy thì chỉ cần có nghiệm kép nhá không cần điều kiện gì cái thứ hai là cái mẫu này này nó sẽ có hai nghiệm phân biệt hai nghiệm phân biệt thì cả hai nghiệm đó là nghiệm đơn thì trong hai nghiệm đó sẽ có một nghiệm là bằng âm ba nhá cái trường hợp số 2 là x bình phương trừ đi 6x cộng m bằng không có hai nghiệm phân biệt có hai nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm là bằng trừ ba từ đây chúng ta sẽ chuyển ra điều kiện này tương đương để viết ở đây nhé móc vuông này hai trường hợp thế thằng này có nghiệm kép thì các em sẽ có là delta phẩy bằng 3 <clears throat> bình là 9 9 trừ đi m bằng không hai nghiệm phân biệt hai nghiệm phân biệt để delta phẩy bằng 9 trừ m chỗ này là phải dương một nghiệm bằng trừ ba nghĩa là em thay trừ ba vào thì nó phải phải bằng không vậy là ờ, trừ 3 bình lên điện 9 này trừ 3 18 này à, cộng với m bằng không thấy chưa bằng không tương đương như vậy các em sẽ được hai giá trị ở trên này là m bằng 9 ở dưới này thì các em giải cái dấu bằng ở bên dưới nhé dấu bằng ở bên dưới các em giải được bằng là trừ 27 trừ 27 nó thêm ở trên thì nó dương thỏa mãn rồi do vậy thì chúng ta được cái m bằng trừ 27 nữa chứng tỏ với m bằng 9 hoặc m bằng trừ 27 thì cái đồ thị hàm số này nó sẽ có hai điểm tiếp cận đúng hai điểm tiếp cận nha ok rồi thế cho mình sẽ cùng chuyển sang tiếp cái bài toán số 4 này bài toán số 4 làm đứng nhiều rồi đúng không bây giờ làm ngang một tí này làm ngang này, nó cho y bằng nó cho y bằng mxy cộng n mxy cộng n trên mxy cộng n trên căn bậc 2 của ax bình cộng với b cộng c Đấy. chỗ này là m khác không nhá m khác không yêu cầu là tìm điều kiện tìm điều kiện để đồ thị hàm số tìm điều kiện để cái đồ thị hàm số này có hai tiệm cận ngang tìm điều kiện để cái đồ thị hàm số này có hai tiệm cận ngang vậy thì bây giờ chúng ta phân tích bài toán nhé chúng ta phân tích ờ, cái bài toán bài toán này nó cho hạng số bậc trên tử là bậc một này bậc dưới mẫu là mặc dù là bậc hai nhưng chui trong căn bậc hai căn đi thì nó cũng chỉ là bậc một thôi như vậy là bậc trên tử bằng bậc ở dưới mẫu thì khi em tính lim khi em tính lim thì em sẽ phải chia cả tử và mẫu cho x thì khi mà tiến tới âm vô cùng chia cho x là có dấu trừ còn tiến tới dương vô cùng chia cho x thì nó sẽ không có dấu trừ như vậy nó sẽ xảy ra hai trường hợp là cộng trừ với cái căn này đúng không thế thì bây giờ nhá khi mà em tính lim khi em tính lim thì em phải chia đúng không chia thì điều gì xảy ra đây thì sẽ làm nhé lim lim của y x gì tiến tới dương vô cùng trước này thì nó sẽ bằng là lim x gì tiến tới dương vô cùng bây giờ nó của cái này đúng không thì sẽ chia cả tử vào mẫu cho x thì nó sẽ là m cộng với lại n trên x chia cho căn bậc hai của a cái này là chia cho x mà đưa vào bên trong căn tức là trong căn này là chia cho x bình phương vậy thì chỗ này là a cộng với b trên x cộng với lại c trên x bình thì rõ ràng là chỗ này là bằng m trên gì nhỉ m trên căn a Đấy. tiếp em tính lim của y x tiến tới trừ vô cùng Đấy, thì nó sẽ bằng lim x tiến tới trừ vô cùng tương tự chỗ này nó sẽ là m này đúng không cộng với lại n trên x tất cả cái này chia khi chia cho x đưa vào trong căn này bình nhưng mà đây là tiến tới trừ vô cùng tức là x nó âm x âm thì khi chia thì nó sẽ có dấu trừ bên ngoài căn bậc hai của a cộng với b trên x cộng với c trên x bình như vậy chỗ này nó sẽ bằng gì nhỉ m trên trừ căn a Đấy. như vậy là hai thằng này là khác nhau đúng không vậy bây giờ muốn tồn tại cái tượng ngang thì cái căn này nó phải có nghĩa mà cái căn này muốn có nghĩa thì lúc đó là ở dưới mẫu thì cái a này phải gì nhỉ a này phải dương do vậy thì các em nhớ này lúc đó thì để đồ thị hàm số mà có hai điểm cận ngang thì lúc đó em chỉ cần điều kiện là a lớn hơn không tức là em chỉ cần cái điều kiện là hệ số của cái thằng x bình phương dương nhá hệ số của x bình phương dương bây giờ thầy lấy ví dụ như này cái chỗ này thầy cho một ví dụ thôi nhá bởi vì nó đơn giản bây giờ yêu cầu là tìm ờ, để y bằng x cộng 1 trên căn bậc 2 của 1 trừ đi m bình nhân với x bình phương cộng với 2 có hai tiệm cận ngang tìm điều kiện để cái thằng này là có hai tiệm cận ngang thế bây giờ chúng ta sẽ đi ờ, giải quyết bài toán này nhanh chóng nhé như vậy yêu cầu của bài toán này khi mà chỉ khi chúng ta phân tích thấy rồi đúng không muốn có hai tiệm cận ngang bậc tử bằng một dưới mẫu rồi như vậy là chúng ta cần là cái lim này nó phải có nghĩa bởi vì khi mà x tiến tới âm vô cùng hay dương vô cùng thì x bình phương này luôn tiến tới dương vô cùng nếu mà cái thằng này mà âm một cái là cái trong căn này nó là âm vô cùng âm vô cùng thì nó không có nghĩa đúng không bởi vì căn nó thể là dương do vậy em phải có cái một trừ điểm mà mình để dương tức là mình đã phân tích giống hệt trong cái phần lý thuyết tư duy nó nhanh hơn thôi Đấy, bây giờ là một trừ đi mở bình dương thì lúc đó em sẽ có là trừ gì nhỉ dương à dương thì lúc đó là m bình này nó sẽ nhỏ hơn ờ, nhỏ hơn một đúng không chuyển sang đây là m bình nhỏ hơn một như vậy là trừ một nhỏ hơn m nhỏ hơn một nhá trừ một nhỏ hơn m nhỏ hơn một đấy như vậy chúng ta xử lý xong cái bài toán này bây giờ thầy xét thêm một cái bài toán nữa nhé đó là cái bài toán số 5 bài toán số 5 đó là tìm điều kiện tìm điều kiện để y bằng căn bậc 2 của ax bình cộng với b cộng với c trừ đi mx trừ đi mx cộng n Đấy. có tiếp cận ngang có tiếp cận ngang thì đây là cái bài toán là căn trừ đi cái này mà muốn có tiếp cận ngang thì em sẽ nghĩ ngay đến cái việc là liên gì nhỉ liên hợp đúng không liên hợp như vậy là liên hợp thì em sẽ có cái gì khi em nhân liên hợp thì cái thằng này nó sẽ là ax bình phương cộng với bx cộng với c trừ đi mx cộng n bình phương trừ đi m bình x bình trừ đi 2mnx rồi trừ đi n bình chia cho liên hợp của nó là căn bậc 2 của ax bình cộng với bx cộng với c cộng mx cộng n đấy đây là liên hợp của nó đúng không vậy bây giờ chúng ta cũng xét đến là muốn có tiếp cận ngang thì bậc trên tử phải nhỏ hơn hoặc bằng bậc dưới mẫu mà đây các em nhận thấy bậc trên tử là có thể là bậc hai còn bậc dưới mẫu là bậc bậc một như vậy để tồn tại tiệm cận ngang để tồn tại tiệm cận ngang thì bậc của tử bậc của tử phải nhỏ hơn được bằng mấy nhỏ hơn được bằng một mà chỗ này là nó có hai cái thằng này là x bình đúng không như vậy bậc nhỏ bằng một chứng tỏ là a trừ m bình phải bằng mấy bằng không nên tương đương chúng ta sẽ thấy là a trừ m bình phương nó phải bằng không Đấy, thì đây chính là cái điều kiện để cái thằng này nó có tiệm cận ngang thì khi xét cái bài toán này thì chúng ta sẽ xét một cái ví dụ nhé thầy sẽ tìm một cái ví dụ ở đây để cho các em ờ, hiểu cái bài toán số 5 này là như thế nào đây thầy sẽ lấy cái ví dụ như này yêu cầu là tìm m nhé để y bằng căn bậc hai này của 4 x bình phương đấy, cộng với x cộng với hai trừ đi mx cộng một tìm điều kiện để thằng này là có tiệm cận ngang nhé tiệm cận ngang như vậy thì ờ, lý thuyết ở kia thì em đã được học rồi thì bây giờ với những cái bài toán này mà trình bày dưới dạng kiểu trắc nghiệm ấy, mà các em đã hiểu rồi thì em làm rất là nhanh như vậy là muốn có thể là ngang yêu cầu bài toán khi mà chỉ khi đúng không nhân lên hợp thì chỗ này là bốn định bình bốn định bình thì lấy cái hệ số của nó là bốn nhân lên hợp cái thằng này thì bình lên thì hệ số của nó sẽ là m bình như vậy là 4 trừ m bình phải bằng không như vậy các em sẽ tương đương m bằng gì nhỉ cộng trừ hai như vậy là giải quyết xong cái bài toán này như vậy vừa rồi thầy trợ đã hướng dẫn cho các em một số những cái bài toán là về tiếp cận chứa tham số thì hy vọng phần nào là em hiểu được cái cách tư duy cũng như là cách làm những cái bài toán chứa tham số kiểu như này thì đây những cái bài toán này lọc ra trong các ờ, đề thi thử Đấy, để cho các em có thể tiếp cận với những cái đề thi những cái kiểu hỏi của nó sẽ như thế nào và cái mức độ nó làm sao thì trên nền tảng đó thì người ta có thể hỏi xoáy đi một chút thì các em đã có cái tư duy nền tảng rồi thì các em hoàn toàn có thể giải được những cái bài toán tương tự nhé như vậy bài giảng của thầy ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc thân ái chào các em hẹn gặp các em trong những bài giảng tiếp theo